giờ thì chúng mình vào ví dụ đầu tiên. Cô có 8 chấm tròn. Cô chia thành hai phần bằng nhau. Đố các con biết mỗi phần của cô sẽ có mấy chấm tròn. Nghe lại nhé. Cô giáo có 8 chấm tròn. Cô chia thành hai phần bằng nhau. Vậy mỗi phần của cô sẽ có mấy chấm tròn? Mỗi phần của cô sẽ có 4 chấm tròn. Các con nghe lại này 8 chấm tròn chia thành hai phần bằng nhau và mỗi phần cô sẽ có 4 chấm tròn. Cô có thừa chấm tròn nào không? Cô không còn thừa chấm tròn nào cả, đúng không? Vậy các con sẽ cùng tìm hiểu này. Cô có 8 chia cho 2. 8 chia cho 2 thì sẽ bằng mấy nhỉ? Sẽ bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Như vậy sau khi thực hiện chia, cô không còn gì cả. Như vậy, đây chính là số dư. Số dư bằng 0 chính là phép chia hết đấy các con ạ. Và cô có thể nói 8 chia 2 là một phép chia hết. Và 8 chia cho 2 bằng 4. Các con nhớ chưa nào? Đây chính là phép chia hết. Sau khi chúng mình trừ kết quả bằng 0, nó chính là một phép chia hết. Hay nói cách khác, trong phép chia hết thì số dư luôn luôn bằng không, tức là chúng mình chia vừa đủ, không còn thừa gì cả. Gọi là phép chia hết. Bây giờ chúng ta lại có một ví dụ nữa, các con hãy quan sát nhé. Cô có 9 chấm tròn. Các con nhìn thấy chưa nào? Cô cũng chia thành hai phần bằng nhau. Nghe lại này, cô có 9 chấm tròn. Cô chia thành hai phần Vậy mỗi phần sẽ có bao nhiêu chấm tròn? Và có còn thừa không? Chúng mình hãy cùng quan sát cách cô chia.